pháp na vương vô tròn một niệm mới à, dứt sạch nghiệp ba kỳ ơi xưng dương cùng tan than ơi à, ức kiếp Phật chúng sinh tình thường rộng lặng ơi đạo cảm thông không thể nghĩ bản ơi lưỡi để châu vì đạo người à, phương à, phật à, bảo áo quang sáng người ơi trước bảo tòa thân con anh đánh nhớ lễ ơi à nam nhớ vô tần à, cứ à, không nhớ à, biết pháp giới quá hiền vì lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thanh tăng ờ, thường trú ờ, tam ờ, vào Nam mô kiến tri minh hành túc thiên thế thế gian dài vô thường sĩ điều ngự trường phú thiên nhân sư phật thế tôn nhất thiết cung kính nhất tâm kinh ờ, lễ a ờ, trí ờ, tâm a đành lễ ơi a phật a thiên a danh a xưng cát a tường vương a ở cõi quang chi tâm đánh lễ ơi phật bảo nguyệt nhà chi nghiêm quang âm từ tại phương ở cõi diệu bao phương đông cùng chư quang diệu hạnh thành từ ở cõi viên mang hướng tích phương đông cùng chư phật ở đảnh lễ ơi phật vô ưu tôi thắng các tường ở cõi vô ưu phương à, đông à, cùng chư à, phật ở chi tâm đảnh lễ ơi phật đảnh lễ ơi phật pháp hải thắng tuệ du hí thần thông ở cõi thiền trụ bảo hải phương đông cùng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 đảnh lễ ơi à, kính ban à, nguyện công à, đức của phật dược sư và chú quan đỉnh cùng tôn pháp ở đảnh lễ ơi bồ tát nhật quang biến chiếu ở cõi tình lưu ly à phương đông cùng chư bồ tem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 bao quang của đức 멈춰 chịu sự cực khổ đau tâm thọ trì không sinh lòng biết vây quanh không long thân người bày Allah. mọi việc đều thêm lợi ích này địa ngục đời đời oai lực của đức phật mà được rồi các hàng đại bồ tát các đại thanh văn cùng quốc vương đại thần kacang trình ra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 khiến ai nấy đều có đủ các vật dụng chứ không cho ai phải chịu sự thiêu tốn nguyện thứ tư ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chung hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ quay về an trú trong đạo bồ đề hoặc có những người tu hành theo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 đầy đủ ca tham thù tình giới gia sư có người nào bị tôi hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tình khỏi xa vào đường ác nguyện thứ sáu ta nguyện đời sau khi chứng được đạo bồ đề nếu có chúng hữu tình nào thân hình em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 an bàn đi bì sai trà lũ lô thích lưu đi bát lặng bà ra trà đà đá ta yên đá đá điều tam bồ đà ra đá địa ta bì sai thì bì sai thì bì sai trà tam bồ yên đế toa nam mô bàn ra bàn đế bì sai trà lũ lô thích lưu đi bát lặng bà ra trà đá đá ta yên đá đá đế tam điều tam bồ đà ra đá địa ta bì sát thề bì sát thề đa gia đát điện tan bề sát thể bề sát thể bề sát xa tam một yên thế có ai ôi dược sư sáng rực thần quan tám vị bồ tát gian cát tường bảy vị phật tuyến giữa nhật nguyệt nổi quang ban phúc thọ phật tiêu tai thiên tỏ dưỡng sư phật tùy tâm mãn nguyện dưỡng sư phật mười hai nguyện lớn giáo chủ đông phương bốn chín đèn soi sáng đàn trường bảy bảy đức chân thượng đế Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô Tiêu Tai Thiên Thọ Dưỡng Sư Phật Nam Mô thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tài thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tài thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tài thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tài thiên thọ dưỡng sư phật nam mô tiêu tài thiên thọ dưỡng sư phật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 Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên Thọ Thượng Sư Phật Nam Mô Tiêu Thái Diên Thọ Thượng Sư Phật tỏ sư phật nam mô tiêu tai thiên tỏ dường sư phật nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nhật quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô nguyện quang biến chiếu bồ tát nam mô thánh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát đệ tử chúng con tùy thuận tu tập người nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kính lễ chư phật hai là sư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 công phu công 恩怨。